chào tất cả anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái bộ hột tài xỉu Đấy, những hột tài xỉu mà nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu Đấy, anh em đi ờ, lắc tài xỉu thì anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này anh em đi lắc thì nó sẽ có những cái phần trăm hay là có những cái tỷ lệ thắng cho anh em Đó. và cái bộ hột tài xỉu này nó còn có một cái tác dụng nữa để cho anh em đi lắc nó mang à, cái tỷ lệ thắng cho anh em lên uh, lên một số phần trăm nữa đó. thì uh, cái bộ hột tài xỉu này nó tên là cái bộ hột tài xỉu hay thì uh, vì sao nó lại được đặt tên là cái bộ hột tài xỉu hay thì cái bộ hột tài xỉu này tôi sẽ nói qua cho anh em để cho anh em thấy được là cái uh, hiệu quả của nó và cái hay của nó ở đây là gì nhá thì cái uh, bộ hột này nó hoàn toàn không tang một trăm phần trăm không tang cho anh em này và thứ hai nữa là khi mà anh em đi lắc thì cái bộ hột này nó đi đều cho anh em tỷ lệ bảo của cái bộ hột này nó cũng khá là cao đấy và anh em giữ tài giữ xỉu được đấy, và còn cái cuối cùng đó là cái ờ, bộ hột này nó có thể phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột khó đấy thì anh em đi lắc tài xỉu anh em biết rồi đấy, khi mà anh em đi lắc anh em gặp những cái thế hột tài xỉu khó thì anh em sẽ là mất tự tin anh em nào mà đã lắc được thì không sao cả còn anh em nào mà chưa lắc được thế thì đến những cái thế hội khó như vậy thì anh em sẽ mất tự tin anh em lắc nó sẽ không được hiệu quả đấy thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay này đấy, để cho anh em uh, sử dụng nó anh em đi lắc thì anh em sẽ không phải lo lắng hay là không phải bị uh, tâm lý khi mà gặp những cái thế hột khó đấy thì cái bộ hột này nó là cho anh em 7 đến 80 phần trăm nó phá vỡ được những cái thế hột khó thì những cái thế hột khó ở đây là những thế hột khó nào thì đa số là những thế hột mà những cái thế hột to mà anh em không thể nào mà đưa xuống được được uh, nhỏ Đấy. ví dụ như cái thế hột này chẳng hạn Đấy. ví dụ như thế hột này thì à, anh em chỉ cần lắc bình thường thôi nhá chỉ cần các lắc bình thường thôi của anh em cũng được Đấy. tôi sẽ thử cho anh em Đấy nó rất là đơn giản để anh em chỉ cần lắc như vậy thôi là cái bộ hột này nó sẽ tự xuống xỉu cho anh em hãy mở cho anh em này đó ba ba bốn đúng không anh em đấy thì cái dế hột này nó mang lại cho anh em hay cái bộ hột này nó mang lại cho anh em những cái những cái tỷ lệ mà anh em lắc cái bộ hột nó những cái bộ hột hay là những cái thế hột khó thì nó sẽ mang lại cho anh em hiệu quả cao đấy là còn thứ ờ, hai nữa là cái thế hột hai ba năm này chẳng hạn đấy thì những cái thế hột này anh em phải giữ được giữ được xỉu thì anh em sẽ thắng được thì ờ, cái cách lắc của cái thế hột này thì anh em đơn giản lắm anh em chỉ cần cách lắc giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu hai này thì là anh em sẽ sẽ sẽ giữ được những cái chén xỉu đấy thì còn cái cách lắc mà giữ xỉu hay là những cách lắc mà đi dài đi xỉu thì anh em cứ lên cơ sở anh em test bộ hột thì hay là mua bộ hột này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc hoặc là gửi về cho anh em thì tôi sẽ gửi cho anh em cái video hoặc là anh em gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đó, thì cái thế hai ba năm này anh em chỉ cần cách lắc giữ hột của cái bộ hột tài xỉu hay không à, bộ hột tài xỉu hay này thì là anh em sẽ giữ được những trái tài à, hiệu quả lên đến bảy tám mươi phần trăm đó một ba năm đúng anh em đó nó rất là hiệu quả cho anh em nhé nó phá vỡ hoàn toàn những thế hột khó thì cái bộ hột này khi mà anh em lắp chưa cần đến cái lắp của rồi thì anh em lắp cái bộ hột này nó sẽ có tỷ lệ là 5 năm đấy đây là cái bộ hột tài xỉu mà tôi làm anh cho anh em làm tay cái thì làm tay cái anh em thứ nhất bộ hột phải có tỷ lệ đều thứ hai là có tỷ lệ bảo và thứ ba nữa là anh em có thể là có cách lắc của cái bộ hột tài xỉu hay không hay cổ của cái bộ hột tài xỉu này thì à, anh em sẽ chơi cái bộ hột đấy anh em lắc bộ hột đấy thì nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em đấy thì bây giờ tôi sẽ lắc hột đua xỉu công an tài xỉu tài xỉu đấy cái bộ hột nó đi cực kỳ đều anh em nhé thì ờ, và thứ hai nữa là anh em ờ, lắp cái bộ hột này anh em phải lắp đều thanh thì nó sẽ có tỷ lệ ra bảo rất là nhiều cho anh em đó thì anh em cứ test cái bộ hột này anh em mới biết được cái hiệu quả nó thì bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em cái quan trọng nhất của cái bộ hồ tài xỉu và quan trọng nhất trong cái video ngày hôm nay tôi muốn nói cho anh em đó chính là cái cách giữ tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu 2020 này Đấy. và giới thiệu cho anh em chia sẻ cho anh em cái cách chơi là cái cách đánh tài xỉu cái mẹo chơi tài xỉu nó hiệu quả nhất 2020 này Đấy, thì bây giờ tôi sẽ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em hai ba năm hai ba năm tiếp tục giữ xỉu cho anh em một hai ba vẫn đang giữ xỉu anh em nhé tiếp tục vẫn là xỉu 80 phần trăm là xỉu tám mươi phần trăm là xỉu tiếp tục vẫn giữ xỉu cho anh em này cái này tôi lắc hơi lỗi anh em nhé tay tôi lắc về đâu tôi biết được nữa cái này mở ra chắc là tài à, vẫn xỉu đó nói chung là nó vẫn có cái tỷ lệ phản anh em nhé vẫn có tỷ lệ phản chứ không được một trăm trăm tiếp tục vẫn giữ xỉu cho anh em nhé đấy thì cái chén này nó lên 11 nước đó, 11 thì nó lên tài như thế này anh em có thể anh em giữ tài hoặc là anh em xuống xỉu lên tài xuống xỉu Đấy, nó rất là đơn giản với bộ hột này anh em chỉ cần một thao tác nhỏ thôi là anh em có thể chuyển được cái bộ hột này Đấy, thì anh em nào muốn sở hữu cái bộ hột 2020 này và sở hữu cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái à, bộ hột này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại kia thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em tôi sẽ chia sẻ cho anh em này cái thế thứ nhất là cái thế 235 nhé cái thế 235 này anh em đi chơi tài xỉu anh em đã biết cái thế này anh em phải giữ được xỉu còn nếu mà không giữ được xỉu là anh em sẽ thua nhé. riêng cái chén này anh em lắc bình thường Đấy, anh em lắc bình thường hay là anh em bất cứ anh em lắc cái theo cách của anh em Đấy, thì cái tỷ lệ nó lên tài hoặc được 90 phần trăm 90 phần trăm là sẽ lên tài nhé chín mươi phần trăm nó lên tài chín mươi phần trăm nó lên tài thì cái điều cần ở đây nó chính là cái cách mà anh em có thể giữ được xỉu đấy, đấy mới là cái điều quan trọng nhất của cái cái video này đấy thì cái chén vừa rồi tôi đã lắc theo cách bình thường thì nó đã lên tài nói chung là anh em đi chơi tài xỉu nhiều thì anh em cũng đã biết đấy những cái thế hột này nó là mặc định gần như là mặc định rồi đấy thì giờ tôi sẽ lắc theo cách của cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy, áp dụng vào cái thế hột khó này xem là là cái hiệu quả của nó nó được bao nhiêu trăm thì nói chung là nó vẫn có cái chén phạt không phải là không có nhé Đấy, vẫn là thế hột hai ba năm nó sẽ giữ xỉu cho anh em nhé đấy ví dụ như cái chén này chén phản đây thì nói chung là nó phải chén phản chứ không phải là con chén phản tại thực ra là cái thứ hai ba năm này cũng rất là khó nhé chụp cho anh em này xỉu này anh em này chắc chắn luôn đó chắc chắn luôn nha anh em tôi sẽ test lại một lần nữa cho anh em Đấy. xỉu tiếp này đó đúng anh em hai bầu thì đi lắc tài xỉu là anh em phải giữ được như này nếu mà em không giữ được là anh em thua nhé tiếp tục cho anh em là cái thế hột thứ ba à thế hột thứ hai đó chính là cái thế hột 556 hoặc là 665 đấy hai cái thế hột đấy chính là cái thế hột mà anh em phải phải đưa được về xỉu nếu mà anh em không đưa được về xỉu là anh em thua tại vì là cái thế hột này hầu như là mặc định 90% nó sẽ lên tài thử cho anh em này không 90 phần trăm nó lên tải Đấy thì theo cái cách lắp của bên tôi và theo cái cách lắp của bộ hột tài xỉu 2020 này thì tôi sẽ cho nó xuống xỉu một cách rất là đơn giản nhé xỉu đó xỉu đúng không rất là hiệu quả cho anh em đấy khi mà anh em uh, sở hữu được cái à, bộ hột này kèm theo cái cách lắc của cái à, bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em áp dụng cái cách lắc của bộ tài xỉu 2020 này vào cái thế hột khó và những cái thế hột khó như này thì nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em nhé Đấy. thì anh em nào mà muốn sở hữu cái cách lắc hay là muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 thì anh em có thể đến cơ sở hoặc là anh em gọi điện cho tôi đặt hàng tôi sẽ gửi về cho anh em Đấy. thì gửi về cho anh em còn cái cách lắc thì anh em không đến được thì tôi sẽ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em ở trên video cũng được